Xin chào tất cả các bạn nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV Buổi tối ngày hôm nay thì ờ, Sơn lại có mặt ở chợ đêm Nghĩa Đô Mà một cái điều đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay sẽ có một chương trình lễ hội Một chương trình ờ, văn nghệ, văn hóa Hôm nay Sơn à, <laughs> Đây, đây, đây, đây, đây đây. <laughs> Mọi người có nhận ra đây không ạ? Đây là mẹ của em nghề Hôm nay chắc là mẹ của nghề mới đi tập văn nghệ về sao á. Chắc là vừa được đi làm văn nghệ vừa được uh, đi uh, xem uh, du lịch. À, ơ nhưng mà mẹ của em nghề hôm nay kiểu như là chắc là mới đi uống rượu về nữa <laughs> sao <laughs> thấy có vẻ là được rất à, là à, tiếp các thầy cô ôi thế thì hôm tuyệt nay vời là vinh dự quá được à, gần à, 20 năm được gặp à, thầy giáo à, <laughs> trung học à ờ. thế thì tối nay à, mẹ có biểu diễn chương trình Có, à, có. văn nghệ ở Có, có. ở đây không tối nay nhá là khoảng à, 20 giờ khoảng 20 giờ tối nay Vâng. có nghĩa là 8 giờ buổi tối ngày hôm nay thì à, sẽ ghi hình tất cả mọi người uh, biểu diễn những tiết mục văn nghệ của Nghĩa Đô mình. chỉ trang điểm thôi, chắc có khi khoảng uh, à, 21 giờ mới điều chỉnh. Ok, nhất trí luôn. Trở lại quán quen một chút các bạn ạ. Bác của nghề này, còn đây nữa. <laughs> À. bà trẻ cũng rồi. bà trẻ bà trẻ đấy, đúng ạ bà, bà trẻ ra nhau ừ bà nhưng mà vẫn trẻ đúng rồi, thì cứ gọi là bà trẻ đúng không đấy bà trẻ của nghề À, hôm nay à, bác và nghề ờ, cũng chuẩn bị rất là nhiều những món ăn này. Đó là Thế món này là con gì không? Đây là món, chạch làn. Chạch làn đúng không? Cá suối chuẩn cá suối luôn. Cái này là câu được à? Câu được vâng. Câu được đấy. Cái này phải câu qua đêm mới được ạ. Cái này mà anh Sơn ăn một con là uống hết 5 chén rượu và 2 Ôi. 4 6 8. Chỗ này phải uống hết một lít. Con bốn con này anh sẽ uống hết lít rưỡi <laughs> là anh sơn sẽ bị say và anh không quay được nữa <laughs> hay quá em giọng em phản em không nói nữa <laughs> đó chạnh làn chạch suối đây các bạn nhá cái này đi câu ở suối đấy phải câu đêm ấy câu đêm mới được cái này rất là ngon nướng uh, than này còn đây là tất nhiên là lợn đen nướng rồi ôi hôm nay bác có thêm cái món gì này nem. món nem nem nem làm kiểu gì mà trông có vẻ hấp dẫn ngon thế bác nem, ờ, trong là nhân ờ, tôm, trong là nhân tôm à? tôm thịt À rồi rồi nát nữa cháu sẽ mua cho bác nhá để ăn thử Bác ơi bác mở cái hộp này ra cháu xem là trong này là món gì nào Ôi một món rất là ngon một món rất là tuyệt vời các bạn này Đây là món rau dớn nộm nhá Món này là rất là truyền thống luôn Mà ăn cực kỳ là ngon luôn Và hôm nay bác có thêm một chõ xôi rất là to này Đã bán được nhiều chưa bác? Ôi vẫn còn rất là nhiều Chắc là mới dọn ra đúng không bác? Mới ra Hôm nay bác thổi bao nhiêu cân gạo? 7 cân 7 cân 7 cân gạo Nhưng mà xôi này có hai màu thôi à? hai màu nhưng mà thơm quá nhỉ Và lát nữa sẽ ăn một tí các bạn ạ Di chuyển sang bên uh, Vẫn là gia đình nhà nghề <laughs> Đây đây đây Bên này này vẫn là những món Đây là uh, trà sữa này Còn đây là mọ... À xôi cá đây hả chúng Xôi cá và đây là xôi sơn sôi màu sôi màu bình thường ơi còn đây thêm mấy cái đồ của trẻ em nữa sao này mấy đồ cho trẻ em và vịt lam này à vịt đặc biệt rồi đây là bên này là đặc biệt đó là bà ngoại của nghề đây rồi các bạn này vịt hết bà có à, xương vịt băm à, nướng với hoa chuối thôi đây là xương vịt băm nướng với hoa chuối mà những cái món ăn mà thường khi là ở trong nhà mình vẫn hay làm đây đúng không bà? Và, vâng. và cơm nam. Đã còn à, sẽ ăn à, một tí cơm nam nữa. Ở đây có mấy chai gì đây bà? Cái này là mật ong ớt, cái này là Không, cái cái cái chai này này, đây con cái chai này. À kiểu như tương ớt đấy á bà. Ừ, Nhưng cái này là mình tự làm à bà? Không, cái này của huyện. À sản phẩm của Nó là sản phẩm của huyện. đấy. Vâng. Hôm nay lấy đi được hai hai món rồi hôm nay. Vâng. Thế còn đây đây hộp này là hộp gì bà? cái này cứ đặt bán hạt rổi à? á nhìn con nhìn cái này thuốc đấy thuốc á thuốc nhưng mà nó điều trị về cái gì khớp xương khớp xương khớp dạ dày à, cái này nó có cả kiểu như là mật ong ừ. tía tô này viên hoàn tía tô mật ong các thứ trong này cái này nó điều trị các chứng về đại tràng dạ dày đấy ạ dạ. cũng khá hay sản phẩm của nghĩa đô mình luôn đúng không bà đấy còn bên này nữa là kiểu nghệ mật ong à cái này của thanh mật ong thanh sơn À, cái này cũng của Bảo Yên của mình bảo, luôn. Của Bảo Yên. Vâng. Hàng này của Bảo Yên. Đó, đây là một số trong những cái sản phẩm của Bảo Yên mình thôi các bạn ạ. Điều trị ờ, về các bệnh ờ, đơn giản như là đại tràng, dạ dày các thứ, xương khớp. Ồ, oh, hôm nay bà đã chuẩn bị được một một một <laughs> một túi khăn thêu này, khăn thêu bằng tơ tằm. Rồi, à cái đấy cả túi nữa đúng không bà? Vâng, hôm nay gần như là sẽ đủ các các đồ luôn này các bạn. Gian này là phải ờ, treo các đồ sản phẩm của, của hợp tác xã. À mình mình treo đầy đủ các sản phẩm để trưng bày ờ, quảng bá về về những cái sản phẩm nét văn hóa của người Tài Nghĩa Đô mình. Đúng không bà? Vâng. Treo... Vâng, buổi tối nay sẽ quay đầy đủ luôn. Họ thích chụp ảnh cứ vào gian này chụp À, <laughs> treo để cho mọi người chụp ảnh nữa <laughs> vâng treo thổ cổng dân tộc đúng không vâng Bây giờ mới vào bắt đầu buổi chập tối cho nên là mọi người cũng đang chuẩn bị đồ hàng Trong đó thì à, Sơn thấy bác nhà nghề đang à, chở một xe hàng rất là nhiều <laughs> Rất là nhiều những à, món đồ ăn các thứ để phục vụ bán hàng cho buổi tối nay Ôi sao nhiều bỏng ngô đấy bác Đấy toàn là bỏng ngô nhiều đây à, kiểu bắp răng bơ đúng không bác Đấy bán cho, cho, cho các cháu nhỏ tối nay các gian hàng phía bên này thì cũng à, đã có một số những du khách đang à, ngồi ăn chè, uống nước mía. Và bên đây thì... À, <laughs> dạ, vâng. Bên đây thì có một cô gái người Tày đang mặc một bộ trang phục người Tày và bán nước mía. Cô gái rất xinh. <laughs> Đấy. À, mẹ nghề đang uống nước mía này. Hôm nay mới có thời gian để đi thưởng thức cốc nước mía <laughs> Cuối mùa rồi mới có thời gian đi thưởng thức đúng không? Đấy Mọi người thấy không? Bao nhiêu video rồi nhưng mà hôm nay thì uh, Sơn mới thấy là mẹ quả nghề là rất là vui Mà không biết là Đấy, không biết là buổi tối ngày hôm nay thì uh, mọi người sẽ ờ, diễn những tiết mục văn nghệ như thế nào đây? Hy vọng là sẽ rất là vui nhộn và hay. Các bạn ơi, bây giờ thì đã là buổi tối và hiện tại lúc này thì khá là đông du khách. Các thanh niên nam nữ đã tập trung ở khu chợ đêm Nghĩa Đô rất là nhiều rồi. Và các tiết mục văn nghệ thì cũng đang chuẩn bị rồi Mọi người đang chuẩn bị trên khu vực sân khấu Và quanh đây thì khán giả đã tập trung ở đây rất là đông Bây giờ thì ờ, Sơn sẽ di chuyển ờ, một số các góc đẹp Và ghi lại những cái hình ảnh ở nơi đây để ờ, truyền tải cho mọi người xem nhá Cận cảnh mấy bạn gái đang chuẩn bị <laughs> trang phục cho buổi tối ngày hôm nay biểu diễn này Đây <laughs> Đây rồi Mấy bạn này bạn nào cũng xinh nhở Đấy Tối nay các em à, biểu diễn tiết mục gì Hát then à Ok lát nữa sẽ ghi hình các em Đây rồi lướt qua cho mọi người xem này Các khán giả xem có ai nhận được ra người nhà mình không nhá Xin chào tất cả bà con nhá đây, rất là đông mọi người đang à, tập trung ở đây và đang chờ đợi những à, màn biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn các tiết mục văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Thì bà con đã tập trung ở đây rất là đông rồi. Chúng ta sẽ Ekip chương trình đây rồi các bạn ơi. Đấy. Cái <laughs> à, tài như đô đẹp không? Ôi, quá tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời luôn không ạ? Đấy, quay phim phải lên câu chuẩn đấy nhá. Dạ vâng. Để cho Nghĩa Đô phát triển. Ông cứ yên tâm là hình ảnh à, của Nghĩa Đô chúng ta đấy, luôn là Nghĩa Đô xanh đẹp luôn. Này, đẹp không? <laughs> dạ vâng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây rồi các bạn này. Các bạn à, có nhận diện ra nhân vật chính của chúng ta không? Đó là nghề cô lương. Nghề gì nhỏ, nghề gì nhỏ. <laughs> đấy bà đang uh, chỉnh chót uh, trang phục cho uh, nghề buổi tối hôm nay sẽ uh, biểu diễn một số những tiết mục gì đó <laughs> sắp sắp lấy chồng rồi bà nghề sắp lấy chồng rồi vâng. <laughs> rồi đẹp đẹp rồi rất là đẹp luôn giờ thì đến lượt uh, mẹ của nghề Đấy, đang ờ, đội những chiếc khăn để ờ, chuẩn bị vào các ờ, tiết mục biểu diễn Anh chào cô gái Tài Cô, cô gái Tài cho anh hỏi em tên là gì? Em tên là Nông Thị Dân ạ À, Nông Dân Em là người con gái Nông Dân Nông Dân năm nay bao tuổi rồi em? Em năm nay được 17 tuổi rồi ạ Em 17 tuổi à? Vâng Em ở bản nào? Bản Bắc Bó ạ à bản Bắc Bó. Buổi tối ngày hôm nay thì uh, mọi người sẽ biểu diễn ờ, tiết mục gì? Tiết mục hát then ạ. Hát then đúng không? À. À, tiết mục sẽ kéo dài khoảng chừng bao nhiêu phút em? Ừ, em cũng không nhớ. Không nhớ. Ừ. Sẽ có bao nhiêu người biểu diễn trong uh, một cái tiết mục của mình? Khoảng mười mấy người ạ. Có mười mấy người. Vâng ờ. Ừ. À, anh hy vọng là sẽ có những uh, cái điệu hát hay này và có múa không? Có múa luôn. Chắc chắn là một người như em chắc chắn sẽ là múa rất là dẻo và đẹp đúng không? Vâng Cảm ơn em rất là nhiều.

mình hình hương mặc quần thân áo trắng Thank you. bà thao tiên hiệp như là điển tiên là thiền hữu vật tiên là চকু បាត់ចន្ទចន្ទអម